Con nick của bạn tên là Doãn Hạnh hỏi rằng Kính thưa Thầy, con cảm thấy trong tình yêu và tình bạn của con luôn không được lâu dài. Dù có yêu ai hay chơi với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn. Con không hiểu tại sao con lại rất khó kiếm tri kỷ hay người yêu thuận lợi mặc dù con rất quan tâm, yêu thương họ. Xin Thầy cho con một lời khuyên làm sao để con có được tình yêu và tình bạn bền vững ạ. À? con xin chiên công đức của thầy <laughs> cái này thì cũng rất gần gũi với tuổi trẻ các con bạn doãn hành bạn hỏi là bạn ấy không có được tình yêu và tình bạn lâu dài chơi với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn không có bạn tri kỷ thế thì thưa với đại chúng quả thật thầy thấy bạn tri kỷ thời nay là hiếm ngày xưa đó, bạn tri kỷ nhiều các con cũng nghe câu chuyện lưu bình dương lễ rồi đấy vào ta tri kỷ đến như vậy bạn như thế đấy nhưng thời nay bạn tri kỷ là hơi hiếm có lẽ cũng do một thực tế của xã hội các con ạ nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ờ, cuộc sống chúng ta nó gấp gáp vội vàng chóng vánh các con thấy không cái gì cũng liền liền liền à, phải không à, mì ăn liền phải không bánh ăn liền cái gì cũng ăn liền rất nhanh cho nên ấy, tình người nó cũng vụt chạc, không sâu đậm, không lâu bền. Nó cũng là một thực trạng chung. Nó không được như người xưa. Sư phụ thường nghe những người xưa người ta có tình bạn hay lắm. Nhưng thời nay kiếm được tình bạn tri kỷ rất hiếm. Ít đấy các con ạ. Nhưng mà không phải vì ít mà chúng ta không quyết tâm xây dựng, ta vẫn phải xây dựng. Thì bạn hành này bạn cũng thế, đang trong cái chăn trở này. Không có bạn tri kỷ, không có người yêu lâu dài chơi chỉ được một thời gian ngắn là thôi nghe không Đấy. thế thì ở đây á, sư phụ thì có ý kiến này thứ nhất ấy, là bạn cũng phải xét lại mình vào nếu mình tốt với bạn là được trước hết mình phải tốt với bạn mình không được là người bạn xấu Đó. mình phải tốt với bạn đã thứ hai là mình xem cái bạn mà mình chọn ấy thế nào Người bạn ấy là người bạn gì? Có rất nhiều cái hạng bạn các con ạ. Có những người bạn ta đến với ta chỉ lợi dụng ta thôi. Vì thấy mình con nhà giàu đến chơi, vào thấy mình có điều kiện, có phương tiện họ đến. À, thấy mình có tiền họ đến. Thế hay là họ thấy mình có thể giúp cho họ được việc này việc kia họ đến kết bạn với mình. Tức là những người bạn lợi dụng. Những người bạn su phụ định bợ mình vì thấy mình có những cái quyền, có những các cái oai và đó rồi có những người bạn gọi là bạn buôn chuyện đấy đến chỉ để mà để tán gẫu buôn chuyện rất nhiều cái hàng bạn các con ạ thế thì mình phải xem cái bạn của mình là bạn nào nếu mình là người sống có lý tưởng có hoài bão các con ạ thì mình sẽ có những người bạn như thế đến với mình cho nên ấy, ngàn ngữ có câu làm sao ngưu tầm gì ngưu mã tầm mã nhà phật thì dạy là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu mình như thế nào thì bạn mình sẽ như thế Nghe không? đức phật dạy á, nếu mà đi đường dài không tìm được bạn hiền bằng ta hay hơn ta thì thà đi một mình chứ không kết bạn với người ngu với người không có đạo đức Đấy. Cái kết bạn mà trong tinh thần Đạo Phật mình như vậy. Chơi bạn, tìm bạn, kết bạn phải chọn cái người hay, người tốt mình kết bạn. Đấy. Chứ không phải bạn đấy, có những bạn lợi dụng này, mình biết họ đến với mình vì lợi dụng, thì cũng không phải là cái đối tượng mình chọn. Lúc mình có tiền, có ăn, có nhậu thì họ đến, hết họ thôi. Đấy, thì người bạn đấy không thể bao giờ thành tri kỷ của mình được. Cho nên Sư Phụ nghĩ là đầu tiên chính chúng ta phải tự rèn luyện mình trở thành một người có phẩm chất các con ạ. Cho nên chúng ta phải sống có lý tưởng, có nhân cách tốt, có hoài bão. Thì chính cái đó sẽ thu hút những cái người người ta cũng có những lý tưởng hoài bão như thế, tương đồng người ta đến với mình, làm bạn với mình. Và kinh nghiệm của bản thân Sư Phụ đúng là như vậy. Mình sống như thế nào, mình sẽ có những người bạn như thế các con ạ cho mình muốn có bạn tri kỷ thì mình phải phải sống tri kỷ mình sống phải có lý tưởng đó thì đấy là cái mà sư phụ chia sẻ để cho bạn hạnh trước hết về mặt thực tế mình xét lại mình để mình rèn mình như thế nào thứ hai nữa xét lại về hạnh nghiệp quá khứ có thể trong tiền kiếp các con ạ tiền kiếp chúng ta nếu từng cũng sống phụ bạc với bạn không nghĩa tình chúng ta cũng lợi dụng bạn Chúng ta ngắn ngủi, bạn chỉ là bạn qua đường thôi, không bao giờ chúng ta có một cái tâm tốt trong kiếp quá khứ, thì đến bây giờ kiếp này chúng ta cũng có thể phải trả một cái quả là không có những người bạn tốt, không có những người bạn lâu dài. nhé Thế thì cái này thì Thầy đề nghị bạn Doãn Hạnh là mình cũng phải biết sám hối và chính mình phải sửa những cái khuyết điểm của mình, mình tự kiểm mình xem mình như thế nào nghe không? thì mình mới có thể có những người bạn tốt lâu dài với mình được đó đấy là thầy xin trả lời cho bạn rất hạnh